công uh, thuốc tôi ờ rồi ô phương à. Ờ. của mày hả à, hữu lương hữu lương phải không đúng rồi đúng rồi ô trời Lâu quá nhỉ lâu quá rồi coi bên đây bán ở đây hả ờ thì tao bán ở đây nè nhà này ờ, má tao bả thuê chỗ này bà bán ờ. vậy hả mày thế nào tao bình thường cũng là bình thường thôi ờ à... mày sao đợt này mập ra hả không biết có mập ra hay không từ lúc rớt đại học buồn quá à, ăn nhiều nên nó hơi dễ thương chút xíu mà Ủa rồi rồi, rồi lâu lâu có bọn bạn có gặp bọn bạn đâu à, mày nói là thằng hào với lại ờ, con con con hòa đó à. thì nó hả Ôi, chán lắm bảo hại tao hoài lại đang hiếp tao hoài không phải như mày ngày xưa uống đi rồi rồi rồi để tao mời cho mày uống trả tiền tao mà mày nhớ trả tiền tao là được rồi không có tiền thì tao để ở đây cũng được Ok, kìa mới nhắc hai đứa nó tới kìa ơi ô luôn hả nào đây, à. ngồi đi Lâu ngày quá Lâu ngày quá vậy Hai đứa không gì? Như cũ Như cũ uống đi bao nhiêu lâu rồi còn như hỏi nữa À vậy là ừ, trà đá À Mày quên là mày nước chết suối. Mày quên là mày chết Nước suối, nước sông, nước suối, à. nước sông Ủa Hoa, cái dạo này mày làm cái gì? Tao và anh mà đi làm Và vẫn báo hại như ngày nào Và vẫn báo hại như ngày nào là sao mà hại? Ô Luân, thời gian qua mày khỏe không? tao cũng bình thường à, à tao nghe đâu mày à, làm ca sĩ rồi đúng không thì à, lâu lâu tao cũng có đi hát drama rồi sau bao năm tao cũng ngờ trong bụng mày ông toàn chất độc kìa phương ạ ờ vậy à, thôi à, chúng mày ngồi chơi đi tao ờ. à. ghé qua thăm uh, trường thăm thầy cô tí rồi có gì anh em mình uh, cà phê cà pháo tới đây cà phê cà pháo ha ủa sao đi đi nhanh hả không tao bận việc tao đi thăm trường tí rồi có gì tới cà pháo nhá nhá dạ, nhá rồi, đọc đi luôn đi Hả? Đọc đi luôn đi, đẹp đây Ủa sao, Ủa, ủa, ủa, có mày không cho tiền cho tao hả? Còn lại đây hàng cây nắng sân trường còn lại đây khoảng trời sao thiên tha xưa nơi đây bao vui buồn bạn bè ơi biết khi nào gặp lại khi nào gặp lại nhớ hôm nào tình thương còn trao nhau những vui buồn bạn tôi xin chờ quê rồi mãi đây đừng quên những kỷ niệm cho nhau này bạn thân nơi còn nhớ những giây phút tha thiết bên nhau kỷ niệm trường xưa còn đó sẽ nhớ mãi những lời yêu thương tình bạn 色。 bạn tôi xin chờ quê, rồi mãi đây bốn ba trên đường đời thì đừng quên xưa lòng chờ trào dần xuyên sao khóe mi cay rưng rưng lê nhỏ dù thời gian trôi lòng mãi nhớ đây bản thân nơi còn nhớ những giây phút tha thiết bên nhau kỷ niệm trường xưa còn đó sẽ nhớ mãi những lời yêu thương tình bạn này chào cô À Luân phải không? Dạ đúng rồi ạ, em chào cô Ôi Luân cao mẹ hay á Dạ đúng rồi ạ Ôi Dạ cô Luân hả cô? Cô khỏe dạ, Ôi em, em nhớ trường quá lâu quá rồi em ghé thăm cô với trường được à, Bây giờ nhìn à, em à, trứng chặt thế này Dạ, dạ ra đi ờ, ngoài đời ờ, cũng thích nhiều cô ạ Cậu bé ngày xưa mà quậy lắm thế này Dạ Cô bây giờ ờ, là còn chủ nhiệm lớp nào không cô? À, cô chủ nhiệm 12A8 cái công việc của em thế nào? Dạ, công việc của em thì uh, hiện tại là em cũng hoạt động bên nghệ thuật cô Em chủ yếu là em sáng tác. Dạ. Thì uh, là là, nhạc sĩ. Dạ vâng ạ, thì đó là mức ước mơ của em và cũng uh, lâu quá là nhớ cô nhớ tiền để ăn cô luôn. Cô bất ngờ quá luôn ạ. Dạ. Em cũng thấy cô khỏe, em mừng rồi. Hồi xưa đi học là học sinh